Kết thúc hai hiệp thi đấu, hai đội Phước Hòa và xã Vĩnh Hòa hòa nhau với tỷ số 1 đều. Như vậy là trận bán kết thứ hai giải vô địch bóng đá huyện Phú Giáo năm 2019 phải bước vào loạt sút penalty để ờ, xác định đội vào chung kết gặp đội ờ, Trung đoàn Bộ binh 271. Quý vị và các bạn vừa xem thủ môn Phan Anh Hào của đội Phước Hòa. Như vậy là đội Vĩnh ờ, Hòa sẽ thực hiện loạt sút penalty trước cầu thủ sút phạt đầu tiên là cầu thủ mang áo số 18 five minutes. Cầu thủ lượt thực hiện lượt sút đầu tiên cho đội Phước Hòa là cầu thủ mang áo số 24 Đỗ Huy Long. Như vậy là cầu thủ Đỗ Huy Long đã đánh lừa được thủ môn đội Vĩnh Hòa. Tỷ số của là sút penalty hiện đang là một đều. Một trận đấu à, rất gay cấn dưới cơn mưa tầm tã. Tiếp theo là cầu thủ mang áo số 10 của đội Vĩnh Hòa sẽ là người thực hiện lượt sút thi đấu lượt sút thứ hai Wow Như vậy là cầu thủ mang áo số 21 Quỳnh Minh Phục đã xuất phạt penalty thành công và điểm số được cân bằng hai đều tiếc thủ môn Phan Anh Hào đã đoán đúng hướng bóng. Tuy nhiên, cú sút bây giờ sẽ là pha đối mặt của hai thủ môn Như vậy là thủ môn đội Vĩnh Hòa đã không thắng được thủ môn Phan Anh Hào. Thủ môn Anh Tài đã không vượt qua được thủ môn Phan Anh Hào và đội Phước Hòa đang có một lợi thế rất lớn để giành chiến thắng trong trận bán kết thứ hai giải vô địch bóng đá huyện Phú Giáo năm 2019 và cầu thủ xuất thạt penalty cho đội Phước Hòa là cầu thủ Mai Ngọc Tân Ở đây là niềm vui chiến thắng của đội Phước Hòa lần đầu tiên đã giành quyền vào chơi trận chung kết. Một trận đấu kịch tính và phải quyết định thắng thua bằng loạt thi đấu penalty. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.